chị Xuân Bắc cùng toàn thể quý vị. Tôi xin phép tôi giới thiệu tôi là Mai Quang Thịnh để tiết dưới là CEO founder của công ty cổ phần công nghệ số toàn cầu. À, đơn vị sẽ giới thiệu dự án nền tảng kỹ thuật cung cấp 4.0 cho nông nghiệp organic. Vâng, cái nền tảng này là từ một cái thực trạng rất là đau đớn của xã hội. Thứ nhất là vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Thứ hai là những cái người chết vì ngộ độc thực phẩm và hàng năm có đến 200.000 người ung thư do do gì ạ do ăn phải các thực phẩm bẩn đó là nỗi đau của xã hội mà đó là cái mà công ty chúng tôi muốn làm vâng đây là những cái công văn của nhà nước đấy ạ rất nhiều công văn giấy tờ đã được triển khai rồi nhưng mà chúng ta chưa giải quyết được và hôm nay dự án của chúng tôi tôi cố gắng là à, tôi cố gắng là truyền đạt một chút cái tâm nguyện của anh em trong ban sáng lập về cái dự án này. Dự án mang tên là vntech.net. Mục tiêu của dự án có ba mục tiêu rất là rõ ràng. Thứ nhất là chúng tôi sẽ xây dựng một cái nền tảng truy xuất nguồn gốc cho nông nghiệp organic. Cái mục tiêu thứ hai là chúng tôi sẽ tìm ra một giải pháp chống hàng giả dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo. Cái thứ ba là chúng tôi sẽ sử dụng tất cả những cái sản phẩm của chúng tôi đã truy xuất nguồn gốc và bán trên sản thương mại điện tử. Và đương nhiên rồi, những cái sản phẩm tôi bán thì chắc chắn là nó sẽ khác giảm để truy xương gốc vâng tiếp theo các bạn nhìn cái đội ngũ chúng tôi là có ba người ban đầu tôi anh Nguyễn Bình Minh giảng viên đại học thương mại chị à, Đào Thị Huyền Sâm là giám đốc của Unifarm Organic là đơn vị chúng tôi triển khai cái nền tảng nền tảng truy xuất gốc này và anh Hồ Tường Vinh là phó viện trưởng viện quốc tế pháp ngữ tiến sĩ về khoa học máy tính của Canada đang hiện đang công tác ở bên đó là cái đơn vị tư vấn và hỗ trợ tôi về công nghệ này tiếp theo các bạn nhìn đến đây là có 8 thành viên trong ban tư vấn bán 8 thành viên này ở đây có một số người thì các anh chị biết anh Hồng là chuyên về giải pháp khách hàng Vina VinaCG đơn vị chống hàng giả đầu số 1 ở Việt Nam cái thứ hai là anh ờ, Nguyễn Tiến Thanh tổng biên tập ờ, tạp chí Việt Nam à, tổng biên tập à, đời sống pháp luật là cái đơn vị bảo trợ truyền thông cái dự án À, anh Thanh là viện à, trưởng viện nghiên cứu y học cổ truyền tuyệt tĩnh chuyên phân tích nghiên cứu các cái hàm lượng chất cho cái thực phẩm của chúng tôi anh Nguyễn Tấn linh là chuyên gia về đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp chị Hoàng Tuyết Mai là hỗ trợ mặt tài chính hiện đang là giám đốc tài chính của PVI và đơn vị dầu khí Việt Nam anh Lê Minh Tuấn anh Lê Minh Tuấn hiện đang là CEO của Sotatech đơn vị thiết kế web app của blockchain Tuyên Ở đây có anh ờ, Nguyễn Học Viện đang có ở dưới đấy, là chuyên gia về logistics. Chúng tôi dựa trên hai cái chứng nhận này của Giro Carbonic chúng tôi làm truy xuất nguồn gốc Và cái chứng nhận này được chứng nhận tháng 10 năm 2019. Sau 4 năm miệt mài của chị Đào Thị Huyền Sâm nghiên cứu với từng cây rau để ra được hai cái chứng nhận này, một chứng nhận của đây là của Hoa Kỳ chứng nhận là của Liên minh châu Âu là Olympic nó rất khó để ra được cái này mất 4 năm với 360 tỷ mới ra được cái thang Olympic này còn về cái công nghệ của chúng tôi là chúng tôi sẽ truy xuất nguồn gốc như sau thứ nhất là truy xuất từ giống quy trình chăm sóc thu hoạch sơ chế làm sạch đóng gói thứ hai nữa là cái bước tiếp theo <clears throat> là bảo quản logistics quy trình phân phối bán hàng và có một cái phần kết nối API với các đơn vị à, về organic và cuối cùng thì chúng tôi mã hóa dữ liệu này trên blockchain và đây quy trình thu thập dữ liệu của chúng tôi như sau trước tiên chúng tôi sẽ triển khai thiết bị vào các cái hạng mục của quy trình sau đó chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu hệ thống AI ở đây có hệ thống AI của FPT hệ thống AI của chúng tôi phát triển sẽ làm sạch dữ liệu để cho mã hóa dữ liệu này để đưa vào blockchain làm sao một cách tốt nhất. Còn cụ thể về kỹ thuật thì chắc là cần phải có những câu hỏi sau. Đây là những hình ảnh mà chúng tôi đã triển khai ở Unifarm Odic, đơn vị VinaCSG, FPT và một số đơn vị thành viên khác tham gia vào hệ sinh thái của chúng tôi. Và đây là cái mốc thời gian lộ trình dự án. Lộ trình dự án được khởi động ngày 27 tháng 9 năm 2019 và đến nay là chúng tôi đã phát triển xong phần teamwork và cơ bản hoàn thành phần công nghệ. Dự kiến đến ngày 27 tháng 9 năm 2021 chúng tôi sẽ cho ra mắt sản phẩm truy xuất nguồn gốc công nghệ blockchain đối với các sản phẩm ONX và các năm tiếp theo là business, làm e-commerce và triển khai theo mô hình người global. Nói với cả các vị ở đây là chúng tôi làm cái này để phục vụ xuất khẩu là chính. Ở vòng huy động vốn chúng tôi sẽ triển khai theo bốn vòng. À, vòng thứ nhất là 5% tương đương với 2,5 tỷ đồng cái này để trả cho phần outsourcing để marketing và quan trọng nhất đó là để tiến hành xây dựng hệ thống IoT vâng tiền chúng tôi thu được từ đây đó thứ nhất là cái tem chống hàng giả có hai cấp độ cấp độ là thứ nhất là cấp độ chỉ truy xuất cái thông tin thôi và lịch sử mua hàng AI nó sẽ phát hiện ra là bạn mua hàng ở đâu thời điểm nào lúc nào bây giờ là ai là người mua hàng và đẹp hệ thống thứ hai là đẹp sẽ có phần report phần báo cáo về cái đẹp hàng giả và có người sẽ phải chịu trách nhiệm với cái sản phẩm đó nếu những cái sản phẩm cao cấp hơn còn đối với truy xuất nguồn gốc chúng tôi có ba cái lớp để truy xuất nguồn gốc lớp thứ nhất là đẹp truy xuất đến cái kênh phân phối lịch sử mua hàng cái thứ hai ấy là quy trình sản xuất nó có thêm cái quy trình sản xuất và cái lớp thứ ba đó là chúng tôi truy xuất đến nguồn giống của các đơn vị phân phối giống cho đẹp cho các vườn organic các farm organic Vâng, à, phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn tất cả quý vị.